wow đại lội là duy là chung thủy nó không có người khác theo đuổi của mình mà mình cũng không có theo đuổi người khác cơ bản là cái chỉ của về tình duyên nó sẽ sẽ không có xuất hiện ở đây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 đó thì thông thường là khách hàng nhận xe thì thường là ở Sài Gòn mua là nhiều hơn ở tỉnh các bạn đó cho nên là Di sẽ có những cái buổi giao xe ở showroom là thường xuyên hơn đó và ngày hôm nay các bạn là Di mới bắt đầu là cùng với anh sĩ cũng như là cameraman à, đang đi đến một cái tỉnh ở miền Tây các bạn thì à, với cái tỉnh này á các bạn khi mà nhắc tới là cây dừa ha cây dừa ha vùng đất trồng rất là nhiều dừa cũng như là ờ, khi đặc biệt ở đây là cây dừa trồng ở một cái vùng đất này khi mà các bạn uống thì nó sẽ cho một cái vị ngọt coi như là nó rất là ngọt cũng như cực kỳ thanh luôn đó thì ờ, nói tới đây thì chắc chắn các bạn cũng đoán ra được là cái tỉnh nào rồi ha đó là à, à, à, thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre đó thì Di đang trên đường đi giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này cho một vị khách hàng cũng rất là đặc biệt luôn các bạn đó thì à, à, khách hàng của Di thì là một bậc thầy về à, phong thủy đó, một bậc thầy về phong thủy luôn đó cũng như là thuộc cái hiệp hội phong thủy quốc tế cho nên thầy cực kỳ giỏi luôn các bạn đó và à, một cái điều nữa là Di rất là tự hào cũng như là rất là vui bởi vì là mặc dù à, thầy á, là cũng quen biết cũng như cũng biết rất là nhiều những cái bạn bán hàng à, ở trên mạng các bạn cũng có tìm hiểu cũng rất là nhiều rồi nhưng mà thầy à, quyết định gọi cho Di cũng như là à, à rất là thầy cũng cực kỳ quý mến anh anh sĩ luôn các bạn đó và ngày hôm nay á, là cái chuyến giao xe này á, thì thầy nói là anh sĩ phải đi giao chở cái xe cho thầy đó thì đây là một cái điều mà Di cực kỳ vui luôn đó bởi vì là thầy là một vị thầy về phong thủy nữa các bạn đó rồi ờ, cũng xem rất là nhiều người nhưng mà thầy quyết định thầy gọi mình thì đó là một cái điều mà cũng mình rất rất hãnh diện đúng không anh sĩ à, đó thì đó coi như là phong thủy của mình chắc cũng ok cho nên <laughs> thầy rồi mới gọi cho mình đó và trước đây á thì Di cũng đã viết thầy rồi các bạn nhưng mà Di không nghĩ là thầy sẽ gọi Di uh, mua xe bởi vì là à, trước khi mà thầy mua xe thì Di cũng có theo dõi thầy một thời gian rất là dài bởi vì thầy có một cái kênh YouTube là Trà Hoa Việt đó thầy thì chuyên hướng dẫn về phong thủy cũng như là cái cách mà để chúng ta uh, để những cái vật dụng phong thủy cũng như là thờ cúng ở trong nhà rất là hay đó và Di là một cái người kinh doanh nữa cho nên là Di thông thường là Di sẽ theo dõi thầy rất là nhiều nhưng mà vào một cái ngày nọ các bạn đó thầy sẽ gọi cho Di để mà mua xe đó thì Di cực kỳ bất ngờ luôn đó và thầy á, các bạn thì à, rất là dễ thương luôn đó thì một lát nữa thì à, Di sẽ không có nói nhiều nữa một lát nữa đến nơi à, gặp thầy để giao chiếc xe à, Mercedes-Benz C300MG cho thầy á thì à, Di sẽ mời các bạn à, gặp thầy cũng như là giao chiếc xe này cho thầy luôn nha đó và một điều nói các bạn thì à, thầy á thì à, à, à, có xem phong thủy luôn nha có xem phong thủy luôn cho nên là một lát nữa thì uh, các bạn nhớ đón xem clip nha Di sẽ nhờ thầy uh, xem dùm Di phong thủy của Di cũng như là xem dùm Di uh, chỉ tay à, để coi coi vận mệnh của mình à, năm nay nó sẽ như thế nào ha ok hẹn gặp lại các bạn tại à, thành phố bến tre để mà giao chiếc xe c 300 cho thầy à, giang chen nha các bạn tại bây giờ thì uh, Duy đã tới thành phố Bến Tre rồi các bạn thì còn khoảng tầm uh, hơn 5 phút nữa thôi là Duy đã đến uh, nhà thầy Giang Chen rồi ha. thì uh, ngày hôm qua các bạn là thầy gọi cho Duy ha thì thầy nói là giao xe cho thầy ở trong khoảng tầm uh, 8 giờ 9 giờ đó thì uh, khoảng tầm 6 giờ thôi là thầy căn dặn rất là kỹ các bạn thầy 6 giờ uh, đi được rồi thì ở đây thì không phải là 6 giờ đi ra khỏi công ty để mà thầy lấy giờ lấy ngày gì không phải các bạn mà là thầy sợ Di là với là anh sĩ mấy anh em là đi sớm quá nó mệt thôi đó thầy căn dặn rất là kỹ đó cứ đi 6 giờ không cần phải đi sớm tại vì Di tính nói là thầy là khoảng tầm à, 4 5 giờ là Di đi rồi thì thầy nói thôi sớm quá mất công mấy anh em mệt đó thì thầy dặn kỹ lắm ha cực kỳ thầy cực kỳ dễ thương đúng các bạn đó thầy nói không biết là giao xe cho ai đi sớm đi trễ như thế nào nhưng mà à, thầy thì à, không cần phải đi à, coi như là khuya đâu cứ đi giờ đó đi cho nó khỏe thôi đó, thầy coi như cực kỳ dễ thương đúng các bạn còn khoảng tầm à, 5 phút nữa thôi là tới nhà thầy rồi Thank you. từ showroom của Di các bạn đi đến ờ, thành phố Bến Tre thì mất khoảng tầm à, 2 tiếng 2 tiếng đồng hồ thôi đó, là tới thành phố Bến Tre rồi cũng rất là gần thì ờ, qua cao tốc một chút xíu thôi là à, à, à chạy một đoạn nữa thôi là tới à, thành phố Bến Tre rồi vô uh, uống nước dạ từ từ xe thầy đang để dưới á dạ. nãy giờ thầy đợi lâu không à, cũng ờ, <laughs> sáng giờ đang chuẩn bị sớm mỗi lần vô phòng của thầy là thấy nó thoải mái ghê ừ. rồi với pha miếng chào dạ cảm ơn thầy anh sĩ có xuống không gì dạ có anh sĩ đang đỡ dưới á à. Di xuống hồi mấy giờ? Đi đi hồi hồi Thì thầy dặn đi 6 giờ đó Ừ, hơi đâu mà đi ờ, sớm làm chi Sớm cực chứ làm gì Sợ kẹt xe rồi thôi thầy Nhưng mà bữa nay không có kẹt xe Hồi tối rồi mới thấy giao xe dạ dạ à, làm gì mà mua dạ mua xe ba trăm nhiều quá trời á à ờ. Bây giờ ờ, thầy thấy giao xe xe ba trăm không à ừ hai người nữ á hai bé nữ nào về hình như là nội thất, nâu dạ ờ. thấy đều thấy xe ba trăm hết luôn có một cái clip nữa con cũng giao với xe xe ba trăm nữa mà không có đăng khách hàng không có đăng à, cũng lại là dạ, C... cũng là C300 nữa. C300 có mấy cái xe giao nhưng mà nhiều khi khách không muốn ờ, xuất hiện trên mạng ừ. <laughs> chỉ quay clip để là kỷ niệm thôi à dạ nay ờ, ngày ờ, đẹp ha dạ uống hồng trà đi cho bữa nay uống hồng trà thầy bữa dạ. là thầy cho uống trà ô long phải không bữa nay uống hồng là trà ô long còn hôm nay nó đúng ra là không phải hồng trà nữa mà nay là phủ nhĩ lâu đãi cho gì uống thầy à, bị ghiền à, trà hả bị ghiền thầy nói trà này trà gì thầy phổ nhĩ á này là phổ nhĩ chính phổ nhĩ hả à, một hồi di uống di sẽ có cái mùi rất là béo trà mà béo đúng không ngộ đúng không ờ. À. xíu sẽ sẽ thấy được cái mùi rất là béo Đấy. thầy hoa trà nghệ thật không quen rồi quen rồi chứ rót trà mà không quen nó cũng khó rót lắm á thầy nha nó không quen khó à, <laughs> sao có nghe sao mà bạn kia không ờ, có ờ, về không chắc tiếng bận thôi thầy hôm qua tiếng có gọi thầy tiếng nói là tiếng không về được ờ, dạ. con mắt cái gì đó đại là hôm qua thầy chạy ở ngoài đường không có nghe không được có nghe hả cái gì bận khách hàng cái gì cái này mới nói sao kỳ vậy tôi điện trước rồi mà sao không ờ, có ờ, thu xếp nữa thầy thông cảm đi có gì đợt sau con về riêng <laughs> trời ơi lâu lâu mới gom được anh em về hết thì đó tính rủ nó đi theo chơi luôn cho vui tiếng ờ, cho nó vui mà con xuống mời anh sĩ lên phòng đi hơi đầu ở dưới gì để lát thầy xuống nhận xe luôn à, thôi lên uống miếng nước nè cái cái cái bữa đi mua nước tiêu luôn thì đó trời ơi quên mất tiêu luôn không có nhớ chạy qua tới khúc tân bình mới sực nhớ lại. <laughs> lát lắp cho cho thầy ừ. rồi là hết luôn tất cả xong hết không gì ừ, dạ xong rồi thầy. Ừ. lát thầy xuống thầy xem ừ. cũng đang rất là muốn câu cái cái gì đó sao <laughs> ủa thầy xem rồi mà thì nhưng mà bây giờ nó ra thành hình đó đầy đủ hết rồi ừ, hả đầy đủ hết tất cả mọi thứ thì trải nghiệm nó coi làm sao dạ mới ngày hôm qua thầy thi bữa thứ ờ, sáu dạ thứ bảy chủ nhật nó không làm thứ hai thứ ba nó cấp tốc nó làm cho thầy là hồi tối này là nó từ bên cần thơ nó phải chạy qua nó đưa cái bằng cho thầy trời <laughs> nhanh vậy thầy hả nhanh vậy thường ừ. là phải mười mấy ngày mấy nó không? báo chính xác là hai mươi ngày à. thầy kêu thầy thầy nói thì bây giờ ráng hỗ trợ tôi phần đó đi giống như chi thôi nhanh gọn lẹ ngon lành <laughs> là xong bữa 5 giờ chiều ngày hôm qua 6 giờ ông thầy ông gọi ờ, thầy có bên đây không rồi dạ. để cho lính chạy qua đưa thì tới 9 giờ mấy chín rưỡi là nhóc nó qua tới thì nói ừ rồi đưa đây là đưa bằng lái hồ sơ đầy đủ Ồ, thầy mới thì bằng lái xong luôn các bạn <laughs> mua xe trước khi có bằng lái rồi Đúng lấy rồi. xe xong là có bằng lái luôn à. thầy anh sĩ Đợi dạ, anh sĩ vô uống miếng trà trời ơi tôi nói nay tôi đi mà tôi phải chỉ uh, kêu gì là phải kêu anh sĩ đi không có, ai hết á bữa hổm anh sĩ về sớm không ừ, về à, chiều tới à, đâu bốn năm giờ về vậy hả ờ à, lúc đấy qua đăng kiểm nữa ừ. qua đăng kiểm là nó làm nhanh không nhanh lắm qua xe đầu tiên mấy này đâu có đi giao xe hả gì dạ có giao ở cửa hàng đó thầy ờ à, chứ không có đi tỉnh không dạ không có tỉnh bữa giờ mấy anh em hỏi nhiều lắm rồi sao thì một phần á là đi giao xe là không muốn lên showroom nhận là để cho Duy đi giao xe về tỉnh để cho uh, <laughs> anh chị em ở kênh của Duy uh, đi uh, có cái cái clip hay uh, xem <laughs> à. <laughs> nói chung là Duy bán hàng là phục vụ rất là đầy đủ từ A tới Z mọi cái nhu cầu gì đó đều phục vụ tất cả chỉ khách hàng lên tiếng là xong bỏ đó Duy làm hết tất cả thầy rất ưng ý <laughs> very good luôn dạ cảm ơn thầy nhiều <laughs> à. anh vào cái phòng của thầy anh nghe thấy thư giãn không nghe nhạc nghe cái mùi hương cho trầm á mùi trầm trầm hương mùi trầm á anh sĩ mấy cái này là trầm hương hết nè anh sĩ cái này trầm hương hết đúng không thầy đúng rồi cái gốc này là gốc trầm nó nuôi chứ không phải là hàng rừng dạ yeah Ờ, hàng rừng thật sự thì không có chừng à. À, có có một khúc khúc nhỏ bên ngày địa tạng á, là rừng á, là của um, thằng đó của Phước Sơn của Quảng Bình luôn á chỗ này á thầy khúc đó đó à, khúc đó đó là trồng rừng còn những cái khúc mà ở đây thì nó là hàng cũng nuôi trồng nhưng mà nó không phải là của rừng nhưng mà nhìn nó cũng Đúng tự rồi. nhiên ghê thầy nhưng mà cái độ dầu á Duy nhìn thấy cái này nó nó trắng hơn nó không có được đen bằng cái thằng kia ừ. cái thằng kia nó đen sậm luôn Duy, Duy lấy xuống Duy xem thử đó cái thằng kia nó đen sậm luôn với lại là cái hàng của Việt Nam mình Phú Sơn á, thì nó đã tuyệt chủng rồi cho nên là không Đúng rồi. còn mà tính bằng giá trị nữa rồi không có tính bằng tiền nữa dạ yeah. cái này giờ là hàng tuyệt chủng rồi tuyệt chủng hả thầy đúng rồi thì nè, anh chị thấy không anh chị nó đậm hơn rất là nhiều anh chị cái dầu á dầu ừ. cái màu đen đen là dầu tinh dầu trầm là dầu chứ không phải trầm là cái cây Di không ngửi được đâu Di ờ, phải ờ, con lấy cái hộp quẹt cho thầy không không con biết rồi uh bữa thầy có đốt có thử rồi, ờ. thầy có đốt thử thầy đốt cái này nè đúng không thầy nè. đúng rồi cái này thì nó nuôi trồng nhưng mà được có một cái là nó không có ờ, thiên nhiên nhân tạo nhưng mà nó không có phơi tắc tác động thuốc vào anh sĩ thấy ờ, một khúc gỗ một vậy á nhưng mà giá trị nó rất là nhiều anh sĩ cái đấy một bao nhiêu gỗ mục đúng rồi tôi cũng hay đùa tôi kêu bằng gỗ, gỗ mục á ừ. cái đó thì bây giờ không có tính giá được tại vì hàng nó tuyệt chủng rồi thì ai có nhu cầu hoặc là mình hữu duyên thì mình chia sẻ lại chứ nói giá thì cũng không còn ví dụ như mấy ngày thì mình dễ dụ khúc này mấy chục triệu nhưng mà cái đó thì không còn tính bằng bằng bằng bạn bán được bán tiền nữa đúng rồi tại hàng Di biết rồi hàng tuyệt chủng thì nó sẽ đội giá cao lên như hồi bữa hổm có nói gì đó là bên nước ngoài họ thu mua đồ của Việt Nam mình quá trời luôn cái năm mà dân Việt Nam mình họ chưa có sử dụng tới trồng á bây giờ họ mua cái bây giờ bên nước ngoài Trung Quốc Campuchia để cái họ bán ngược lại cho Việt Nam mình mà với giá cao quá gấp mấy lần Ồ, gấp rất là nhiều lần luôn nó uổng có cái chỗ đó mà hồi xưa thì dân Việt đâu có có ai mà kinh tế tới mức độ mà để chơi những cái món hàng xa xỉ này đâu cho nên là bây giờ mình phải chịu phải chấp nhận mua lại những cái món món món hàng đó thầy đang đốt là đang đốt trầm ở trong cái cái hộp đó, đó thầy đúng rồi đó. nó là cái này là như nhưng mà một là mình để miếng mình xong bật quẹt xong hai nữa là thầy bỏ vô cái cái lò mình xay ra thành bột mình xong bằng điện như vậy nó tiết kiệm hơn ừ. Ừ. nó thoảng thoảng thoảng hoài thoảng hoài ừ. con thử con chăm trà coi có gung không <laughs> như vậy thì nó nóng mình à, gung anh thầy ơi <laughs> không quen lộng cộng lắm <laughs> bởi vì hồi xưa mà về làm dâu á thầy là hay là chăm trà cho <laughs> đúng rồi đúng không thầy cái văn hóa của nam bộ mình á chăm trà như thế này nó có một cái câu chuyện không phải tự nhiên nó xuất hiện ra một cái ly này cái ly này là cái ly tống tác dụng của nó là để trộn trà cho đều trà với rượu nó nghịch nhau cái thằng rượu á là nửa phần trên đổ lên trên là nó sẽ rất là đậm nó ngon nhất thằng trà từ nửa bình đổ lên trên nó lại lõn nhất à, trà nó lắng ở dưới nó lại đắng vì thế những ông chú ông bác mà kiểu tiễn rễ đi về chăm trà cái hồi xưa cái đó cái vấn đề đó dụ những cái hàng ly mình sóc ra vậy đó là lý do mình chăm qua một lần là nó được nửa bình trên là nó lạc bắt đầu dạ. mình lại chiêm lại từng nửa bình dưới chứ không thể nào mà một ly, ly ghi trong đầy là cái ông ly đầu tiên là lạc, lạc nhẽo liền là... Dạ. rồi cái ông ly cuối cùng là dạ. Đúng. uống là thành trà quạo luôn <laughs> đó thì từ lúc đó cái tống này nó mới ra đời để mình đổ hết cái nước vô đây là về vấn đề về cái mà mình nhìn thấy á là cái chuyện mà nó pha cho nó ngon còn về cái chuyện mình không thấy cái nghĩa qua cái tống này để là mình dung hòa mọi thứ đó mình uống vừa ngon mà vừa có cái nghĩa trong trong đó nữa đó thì nó làm cho ly trầm ngon hơn bây giờ thầy lúc nào cũng phải chăm qua đây rồi xong rồi thầy mới chăm, chăm ra cái chén nhỏ. chén nhỏ đó thì nó là như vậy đó bữa nay uống trà anh thấy thầy anh sĩ không mới biết anh sĩ hả đó. <laughs> thầy là, là là uống trà là ngày nào cũng là từ sáng tới chiều trà mà nó quen luôn hồi xưa tôi uống ờ, nước đá không à không thể nào uống nóng được á từ lúc mà đổi sang uống trà rồi cái không uống nước đá là được mình không thích luôn thích uống nước lọc còn không là uống trà đó ví dụ như anh sĩ uống trà nhiều như nãy vừa mới nói anh sĩ cứ chăm chăm uống hoài đại vậy nha chứ anh hết lõn rồi anh cũng vẫn uống trường hợp mình uống trà xong á cái anh quên uống nước lọc á anh đi công tác anh chạy đâu cái anh quên uống thì hai ba bữa sau anh sẽ nóng à, anh sẽ nóng khó chịu nổi mụn rồi vệ sinh khó khăn đó là cái chuyện hệ lụy của trà thôi nhưng mình uống trà mình chăm hoài trở thành nước sôi luôn mình uống nó như nước lọc luôn thì nó lại lõm ra đó có nhiều người họ bảo là uống trà nóng là lý do là mình uống sai cách bản thân này xưa thì cũng vậy thôi à. có khi mà uống một tuần lễ thì uống bốn năm ngày xong cứ tới chừng bị nóng lên nổi mụn này kia nọ cơ thể mình nóng khó chịu là phải xả ra mấy bữa không biết ý nghĩa nó ủa tôi cũng uống vừa trà xanh vừa trà ô long vừa hồng trà quay vòng tất cả các loại trà chứ đâu có uống trà xanh không đâu mà sao mà nóng mà cuối cùng là mình uống toàn là cái cốt của nó không à mà mình quên đi uống nước lọc hàng ngày luôn đó là ra nó nóng mình nó khó chịu là uống trà đúng cách nó là vậy <laughs> Như là uống trà là phải uống nếu mà không uống không thường xuyên là phải uống thêm nước lọc đúng rồi để nó loãng ra loãng chứ không nó hấp thụ cái trà vô làm nó nóng cơ thể mình thành thử ra mình uống càng ngày càng uống nó không có lợi cho sức khỏe mà nó gây bệnh nó cũng miếng trầm luôn trầm luôn ở <laughs> đầu của thầy cũng có trầm hết quá lung tung mấy hộp đó cũng trầm không đó ừ đúng rồi mấy cái hộp đó là thầy gửi cho khách đó gửi cho gia chủ, chủ họ thỉnh đó thầy bữa rồi là thầy lên sài gòn đó thầy đúng. cũng đi gửi qua, ờ, qua mỹ hả thầy đúng rồi bữa canada hay mỹ thầy nói bữa đi là canada còn mỹ hôm qua thì mới gửi thấy c 300 nó đầy đủ những cái công nghệ này cái nọ luôn mà lên uh, cái thằng e 300 á cái chiếc E 300 này rất là thích nhưng mà điện bên Di là Di nói là cái dòng mẫu cũ hết rồi do nó cập nhật mà mình là mình nhà máy nữa mình là uh, cái gốc nữa cho nên là nó sẽ bỏ liền nó không để lại dòng cũ đó. nhưng mà con nghĩ thầy là chắc chắn thầy sẽ lấy chiếc S rồi đúng rồi nếu như bữa đó lên mà gặp duy mà trải nghiệm sở thị sờ chạm vô ngồi thử là chắc chắn sẽ chốt dòng S không chạy khỏi chỉ xem trên mạng thôi cũng xem trên mạng là cũng dòng S mà đúng là dành cho anh chị nào mà xem cái video của Di nếu như mà mua ha kinh nghiệm của tôi tôi tôi chia sẻ lại là anh chị nên đến showroom xem trực tiếp chiếc xe nó sẽ khác biệt tôi cũng xem cái dòng S à, trên mạng thì mình cũng biết à, nói thông số là nó dài dài nhưng mình không có biết được cái sự hình dung trải rồi. nghiệm được nó bề thế nó sang trọng như thế nào cho nên giờ tôi tôi lấy chiếc C300 đó nếu mà lần đó mà tôi lên trực tiếp lên showroom mà tôi xem là chắc chắn <laughs> đó nên anh chị lưu ý cái này mình mình mua mình đừng hối hận <laughs> đó là như vậy rất là, là hay nhưng mà thực ra là chia sẻ với các bạn luôn thầy là lần đầu tiên sở hữu xe ờ, Mercedes-Benz đó, mặc dù xe ô tô trước đó là thầy cũng đã cũng đang sử dụng rồi nhưng mà đây là cái chiếc xe Mercedes đầu tiên thầy à, mua đó cho nên là con nghĩ là thầy đi chiếc xe này là nó cũng rất là ok rồi với lại thầy cũng mới <laughs> lái bằng lái này thôi <laughs> thầy cũng đâu có chạy gì nhiều đâu đúng không đúng rồi đó. thì thôi thầy cứ tạm thời đi cái chiếc xe C này một thời gian đó mốt thích mua thêm chiếc S nữa cho tài xế chở còn chiếc này thầy chạy vòng vòng Bến Tre nhất định đó. là mong thôi. là năm sau sẽ ờ, lấy được uh, dòng S đó, rồi sẽ có những cái ờ, video giao xe rồi cũng sẽ nhờ duy hỗ trợ để cho tất cả anh chị trên <laughs> kênh của duy để xem <laughs> bữa giờ mấy bạn hỏi nhiều lắm thầy ừ mấy bạn hỏi ờ, dạo này sao không thấy anh duy đi giao xe ở tỉnh để có clip xem mà clip phải dài nha coi cho nó sướng đúng rồi hồi trước có cách đây một hai năm thì cũng có theo dõi clip của Duy đúng là đi giao xe nó có nhiều cái trải nghiệm ở mỗi khách hàng sẽ có những cái trải nghiệm thú vị rồi trên mỗi cái cung đường ẩm thực của mỗi vùng miền dạ đó sẽ có những cái trải nghiệm khác biệt mà các bạn xem thầy cũng là một cái người mà thầy không nghĩ được thầy sẽ mua xe Mercedes đây thầy xem thầy chỉ xem này là ước mơ thôi nhưng nhưng không mình phải cố gắng mình sẽ sở hữu được thầy cũng là một trong những người này nói chắc không bao giờ được, mua được chiếc Mercedes đâu nhưng mà đừng bao giờ nghĩ chuyện không bao giờ mà mình nghĩ chuyện có thể đó từ có thể mà bây giờ gặp được duyên ngày hôm nay nó hỗ trợ quá nhiệt tình cho thầy <laughs> tất cả mọi thứ mặc dù tìm hiểu rất là nhiều nhân viên sale khác nhưng mà mình có cái tình cảm và cái dịch vụ tốt là mình chọn và sẽ đồng hành tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp nữa về về sau nữa dạ cảm ơn thầy rất là nhiều thầy thì à, cũng có một cái kênh youtube coi như là rất là nổi tiếng các bạn thì trước khi mà di à, gặp thầy thì thật ra là di cũng có theo dõi những cái clip của thầy à, trước đó rồi cũng tại vì mình cũng là một người kinh doanh mà thì thầy thì hay hướng dẫn về à, phong thủy cũng như là cái cách mà để những vật dụng phong thủy trong nhà cách thờ cúng như thế nào thế nào thì à, các bạn qua xem rất là hay kênh của thầy là trà hoa việt cái này đúng rồi trà à. hoa việt lượt lượt uh, subscribe cũng rất là nhiều các bạn các <laughs> à, bạn vô xem thử ha à, <laughs> sẵn ở đây thầy cũng uh, nhắn nhủ với mấy uh, quý gia chủ của kênh youtube Trà Hoa Việt của thầy luôn thì uh, nếu ai có quan tâm và <laughs> thật sự mình thay đổi hoặc là nhờ những pháp phong thủy mà của tôi mang đến cho các quý chủ đạt được sự lợi lạc rồi chuyện đầu tư à, kinh doanh buôn bán làm ăn à, thành tựu rồi thì cái việc đầu tiên quý chủ nghĩ đến là từ thiện kế đó nữa là mình phục vụ cho bản thân gia đình của mình thì nếu ai quan tâm về dòng xe mà xe đất ben thì quý chủ hãy liên hệ với uh, Duy à, số điện thoại Duy nhiêu Duy? Dạ số điện thoại của Duy là 091 465 3979 Đó thầy sẽ để lại cái số điện thoại dưới màn hình cho quý chủ uh, được rõ liên hệ Duy và nhớ là nói là tôi bên thầy Giang giới thiệu qua thì các anh chị cũng như là quý chủ sẽ có những cái ưu đãi đặc biệt mà dạ. Duy sẽ gửi đến cho cho cho cho quý gia chủ ha. Dạ, đó là một điều chắc chắn luôn đó thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều nha và cảm ơn uh, quý gia chủ của thầy à, rất là nhiều và chúc cho quý gia chủ của thầy Giang là lúc nào cũng là công việc thuận lợi ha mọi thứ thì đều coi như là ờ, lợi lạc kinh doanh buôn bán coi như là lúc nào cũng à, mua mai bán đắt <laughs> à, cảm ơn duy thay mặt của gia chủ dạ. cảm ơn duy rất nhiều dạ. đã hỗ trợ cho thầy cũng như dạ. là sẽ còn hỗ trợ cho những quý gia chủ của thầy dạ. uh, trong những lần sắp tới dạ. <laughs> <laughs> thôi mình uống hết cái này à, cái mình, mình, xuống, dưới mình nhận xe ha 9 giờ 9 giờ luôn hả thầy ừ. cái này để nguội uống cũng được gì nó không có bị chát đấy cái này pha với sữa uống được không thầy trà sữa ừ, ừ, đúng đúng rồi đúng rồi đây đây nè cái thằng trà sữa nó làm á là cái thằng này nè nhưng dạ, mà nó rồi. làm cái dòng mà cực kỳ thấp thấp thấp thấp, thấp thiệt là thấp dạ. để nó pha với trà sữa là đây nè ồ vậy cái này pha với trà sữa uống ngon lắm á đúng rồi là pha với trà sữa là hồng trà là là cái này nè dạ có chân trâu vô cái nữa thôi bá cháy luôn ha anh à. chị tà tư tà tô gì đó anh sĩ cũng xì tên quá dạ rồi thôi giờ thầy à, xuống dưới thầy xem xe Đi. Dạ. Cả. dạ xuống dưới ừ. xem xe rồi mời duy với mời anh sĩ đi luôn dạ. chị xuống dưới xem xe luôn ha chị ha thầy à, sử dụng xe chắc cũng thầy cũng biết nhiều rồi đúng không hả <laughs> thì xe này thì hoàn toàn chưa biết gì rồi chưa biết không ừ. đó thì à, để hướng dẫn cho thầy ừ. cần số nè bữa giờ thầy lái thử rồi rồi ha thầy biết thầy nhớ không nhớ là gạt theo xuống này, dạ theo cái đó rồi. gạt xuống là d là chạy tới nè ừ. gạt lên là r là lùi. lùi còn khi mà thầy xuống xe thầy bấm vô đây b là đậu xe à còn số n thì khi nào mình... số n là thực ra cái lẫy này nó sẽ có hai khất nè có hai khất thì thầy gạt mạnh xuống là nó nó d nhưng mà thầy gạt nhẹ là khất n ở giữa à. nhưng mà đối với xe số tự động á, thì thầy ít khi xài số n lắm đúng rồi một ít là chạy là... hai là đậu luôn dạ một là chạy hai là đậu chế độ lái của xe đó. bình thường thì cái xe của thầy nó sẽ lái ở chế độ là comfort ha nhưng mà là thầy mặc định, dạ, ờ, mặc định là comfort còn nếu mà thầy muốn cho nó tiết kiệm đi những cái đoạn đường trường gì đó cho ừ. tiết kiệm hoặc là như thế nào đó thì thầy sẽ muốn là, là chuyển sang chế độ lái eco thì thầy chỉnh xuống eco rồi ha. còn sport hoặc là sport cộng nó sẽ nằm ở đây à. thể thao chế độ lái thể thao à, chế độ lái trên cùng là theo lái theo sở thích cá nhân nhưng mà thật ra tính năng này thì nó sẽ ít khi xài con nghĩ là thầy nên xài cái chế độ mặc định của xe là ok rồi. rồi à rồi dạ thầy bấm ra một cái là nó nó nó nó sẽ ờ, mở ra à. thầy bấm một cái nữa nó sẽ mở kính luôn ừ. rồi nắng quá rồi thầy bấm đẩy tới là nó sẽ mạnh lên đó, à, nó hai cất tự động hai cất luôn. luôn đó, buổi tối thầy muốn nhìn trời mây gì đó không à. thầy, mở ra còn giờ muốn đẩy cái rèm lên là bấm cái nữa cái miếng kiến này là Di cũng đã dán rồi luôn cái miếng kiến này bản chất của nó là kiến cách nhiệt này. à rồi dạ kiến nó kiến cách nhiệt rồi quá đẹp thầy ơi nhất nhất ờ, thần tài hả nhất nhất luôn này là dán hay là sao gì bắt ốc này ờ, okay. à, cái này mở làm sao à rồi rồi giờ cái này giờ chỉ biết cái nước thôi đúng không chứ ngoài ra thầy à, chỉ biết là lưu ý ha chỗ này là cái chỗ hút gió động cơ rồi thì à, khi mà gửi xe thì mình không có mở cái nắp này nên mình xịt nước vô nha rồi Nha tại chỗ hút gió thì nước vào đây nó rất quan trọng những ừ. cái đường xá mà ngập thầy cũng lưu ý rồi. là không có được đi vào những cái chỗ ngập nước đó tại vì chỗ này là là, là cái mặc dù cái bô e nó cao rồi nhưng mà mình phải cẩn thận cái điều đó nha rồi à, cái à, nước xịt kiến là cái nắp màu xanh ừ. là thầy chỉ chăm nước xịt kiến giùm cho con thôi ừ. nhưng chiếc xe này thầy dở nắp lên thì chỉ có chăm mọi cái nước đó thôi đá cớp thì thầy phải đá dưới đây ừ. Ừ. không thầy đá cái nữa đóng lại rồi ổn thật là thầy này cảm ứng rồi cảm ứng rồi lóc cửa thì nó cũng cảm ứng rồi nè thầy bấm đây nó cũng mở tại vì nó à. nhận biết có có chìa khóa gần xe ừ. cái cái này hồi di chỉ nè chưa nãy nè nút khóa nè thầy nút này nút trên cùng nút khóa nè nút ở giữa là nút uh, mở cửa còn cái nút bấm này giữ luôn là mở cốp rồi rồi chỉ vậy thôi rồi bấm giữ luôn cái nữa đóng cốp À. vô số là đua á thầy trời ơi <laughs> xuống ờ, D rồi À, quên. Đúng rồi, thầy phải dắt dây an toàn nó cũng hơi ấy chưa quen thôi chứ còn rung thì không rung cho lắm rung hả? Ừ. cái bữa chạy chiếc xe 200 trăm Lucid á bữa đó mới rung á yeah. thầy cảm giác được nó nó hơi cứng lại xíu gì đúng rồi cái vô lăng á đúng rồi thầy ừ nó không có bị mềm như hồi nãy lúc mà chạy chậm chậm thì thấy nó ớn ớn nha nó mềm xèo luôn mà giờ lên nó hơi gắt cái vô vô lăng mình lại chị vô quán này chưa vậy hả đây đó cầu ờ, rạch miễu ban đêm thì mấy cái chòi này ngon lắm nó mát ừ đêm ngồi đây ừ ban đêm ngồi đẹp lắm đây nay nước cạn mấy bữa nước đẹp lắm cái này là nó nguyên cái này là có sông còn ngoài ra không có quán nào có gần sông như vậy hết Bến Tre cũng có một số quán về hải sản nhưng mà bù lại cái um, khách đó khách hàng vô á nó hơi không có được như mình ý muốn cho nên thầy chọn quán này này là yến yến này ừ. đây yến ờ, của nhà yến ừ, ờ, yến thầy ờ, xuất khẩu á thầy tặng thân mật nên thầy không có để cái hộp đẹp <laughs> với lại hộp hộp hộp đẹp chưa làm kịp <laughs> rồi mời mọi người cảm ơn anh chị rất nhiều <laughs> à. anh sẽ biết một cái ấm nó bao nhiêu tiền không hàng chục uh, triệu tới hàng trăm triệu cái ấm bình thường nhìn đâu ai biết được. đúng rồi không ai biết mở cửa vô cái phòng nói tại phòng gì không có gì giá trị hết đó mà à, nhìn là không biết rồi nè anh chị uống trà anh chị có để ý không chị biết uống trà nó ngon thôi đúng không nhưng mà mới một hai lần chắc chưa có ấy được đâu so sánh trực tiếp lên nó có nhiều khách đó đến mua trà của thầy hồi xưa thầy có kinh doanh trà thầy pha sẵn cho họ cũng là cũng là một cái gói trà họ đem tới nhưng mà mình pha ở Ủa, sao sao một cái cái ấm nước trà nó sôi thầy thầy đổ nước vô nhưng mà sao mỗi lần uống thầy gót ra nó cũng không đến nỗi nóng lắm mà. là sao vậy thì nước sôi Nước này rất là sôi đúng không? À. Thì chế vô cái bình trà ừ. Rồi thầy rót ra Thì ừ. một xíu mình mới uống đúng không? Đúng rồi Chứ tao uống liền Tùy trà nha Duy Ví dụ như trà xanh là ví dụ như Thái Nguyên nè uh, ờ, Sang Tiết nè Là những cái loại trà xanh hay mình gọi là trà bắc trà bắc đó yeah. Dạ. Thì mình uh, pha nước là 85 độ cho tới 80 độ là chuẩn nhất nó không bị cháy trà yeah. Dạ. Nhưng mà khi Di rót ra trà đó Di phải uống ấm Uống nó mới không chát uống Còn ấm uống ấm uống nóng còn ví dụ như cái trà phổ nhĩ hồi sáng mình uống duy có thể để nó nguội ngắt luôn uống vẫn được bình thường và nó có khi nó ngon nữa đó Ủa nhưng mà trà thầy nấu nước là khoảng bao nhiêu thường trà đó mình nấu nước bao nhiêu trà nào duy phổ nhĩ sáng hả dạ. phổ nhĩ thì mình nấu 100 độ trăm độ luôn còn ô long á 90 90 92 có một số dạng ô long đặc biệt nó ở ờ, những cái vùng núi tầm 2.500m trở lên như cái lỗ bơ hẩm mà thầy pha cho Duy uống loại đó 100 độ vô luôn uống bé bé ồ uống béo béo thơm mùi lê thơm mùi trái cây tươi những cái trà ô long đó di pha trong những cái ấm bình thường á không ra được đâu nó ra như nước sôi vậy nó không ra được cái hương đó rồi thì hôm nay đãi duy với anh em là thứ nhất là cái này là gỏi tép rong bông bần là cái trái bần của mình á cái cây bần ha này tép chua chát chát đúng rồi đúng không? cái uh, đây nè nhìn thì phải kỹ nó là những cái này là duy chứ không phải là đó Ủa, vậy hả chứ đó. không phải là trong cái chắp cái bông á cái bông ở bên ngoài thôi đúng rồi là là những cái dụng dụng vậy nè chứ không phải cái này cái này là hành lá à, đó còn cái tép này thì tép kiểu như nó họ đóng đáy họ đóng xong á à. cào với xong mày lên luôn đúng rồi rồi đem lên đây họ dạ. thực hiện món rồi cái này thì là trăm trăm là đồng quê <laughs> cái này thì nó không có đồng quê tí nào cái này là nó là cá à, tầm nướng uh, muối ớt một cá ít tầm cá tầm thường nuôi ở vùng nước lạnh đúng rồi cái này thì nó thuộc dạng bên hải sản rồi chứ nó không phải là đồng quê nữa mình lấy ra một phần mình nướng với ớt còn một phần nữa mình sẽ nấu lẩu à, còn cái cuối cùng cái này là cái cơm trái dứa nó làm kiểu như là hải sản nhưng mà nó hơi chua chua một xíu ăn nó không có bị ngán đó đẹp quá à, món này thiết kế đẹp quá ừ. món này ừ. nhìn hấp dẫn nè cái này là thầy cái này thầy nói là vừa có sắc hương mà vị luôn thằng này ăn rất là ngon à. ừ nếu mà để mà lượt qua hết luôn chọn mà đứng top ấy thì hàng này, này rất là ngon nhưng mà thầy thầy muốn ăn này rất là khó lý do là con cá nó bán nguyên con nó mà một con cá đúng rồi hồi hôm nay nhờ có gì thầy mới được lại ăn món này <laughs> rồi mời thầy rồi anh sĩ dùng đi ngon quá bếp là ngon hả tươi ừ. ngon giòn giòn gỏi nó giòn giòn nó hơi nó hơi bông bẩn nó hơi có cái vị chát mình nó thơm thơm đúng rồi cái này là thầy đúng không đúng rồi đó nó chát lắm á duyên không thì nó sẽ chát chắc chát giống như chú sống đó rồi đúng rồi nhưng mà bù lại con cái nó là thiên nhiên nó không có phân hút gì cả cái đó mình nói thôi nha còn không biết người ta có phân hút dạ, gì thiết là vậy Ừ. nhưng mà bông bần ai chồng mà thầy ừ. nói phân hút cái này chắc là thiên nhiên trăm thiên nhiên không có ai mà xịt thuốc lên ờ, cây bần để mà lấy cái bông hết đúng rồi đúng không tép này thì cũng vậy thôi này duy đi uh, thử đi ra đây. cho Đặt. Dạ. mình đập bốn góc nó có nổ không chị đập cái này đập cái này nè dạ. mạnh lên sắp lên đại luôn duy ừ đấy nha lại đập để camera đúng không em đập về đúng rồi đúng không nấu ăn là tốn một cái nồi vậy oh, kinh nghiệm rồi đó cái ừ. vài nữa là kinh nghiệm đó đó cái nữa ngon à cái dính khoát luôn à buông nắp ô hồi nãy quên đã chị chị đập thôi anh đập quên buông nắp này buông nắp đập cái cái nó đập lên nó đập đẫm đây nè <laughs> rồi wow wow <laughs> này thầy thấy ờ, mấy ờ, bạn trẻ đi cái này là hay hay gọi món này để quay video clip lắm nè đập <laughs> đập nè ăn no rồi đó thầy giờ chắc uh, chuẩn bị về phải không đúng rồi à, nhưng mà thôi nhờ trước khi về nhờ thầy uh, xem coi năm nay uh, có được làm best sale tiếp nữa không chắc chắn rồi gì phải đứng top chứ thầy chưa coi mà ừ. coi tới nào thầy rồi cái này sẵn ở đây chỉ cho Di luôn để mốt Di biết dạ. bữa hổm có nói với uh, cái chị kia rồi dạ. chị bên uh, ờ, tiếng á rồi. rồi cái này là mình hướng dẫn luôn nếu như mình đi xem tử vi dạ. mà ai mà nói nam tả nữ hữu dạ. là thôi đi về dạ. không có chuyện đó xảy ra cái chỉ tay là một cái điều nó rất là khoa học vì nó khoa học nó chính xác cho nên người ta nói đúng bắt đầu người ta mới bắt đầu người ta mới mới vẽ được mình chứ nếu như ngay từ đầu những cái dữ kiện đầu mà cái người thầy đó cái người bà đó người cô cậu đó không nói đúng thì làm sao họ vẽ mình tiếp được dạ. nó được một cái vị bác sĩ trong âu mà thầy quên cái ông đó tên gì rồi dạ. viết ra cái này dạ. cho nên là họ quy ước là tay bên trái là tay thiên cơ tay bên phải là tay hiện tại dạ. thiên cơ có nghĩa là tương lai. tương lai hiện tại thì trong vòng 6 tháng dạ. nhưng mà duy nên biết được là có người theo những ờ, thuyết về phật giáo thì họ nói là những cái sự việc mà mình làm trong vòng 9 tháng cho tới một năm yeah. Dạ. nó sẽ ảnh hưởng với cái đường chỉ tay của mình sẽ thay đổi yeah. Dạ. vì thế là mình cập nhật liên tục nó sẽ yeah. Dạ. có phiên bản để mình cập nhật lúc nào cũng cũng cũng cũng thay đổi đó ví dụ như nay mình làm chuyện ác nó hiện lên liền à. À, nay mình làm chuyện tốt nó hiện lên liền đó cho nên là nam và nữ đều là một cái thiên cơ và cái hiện tại không có nam tả nữ hữu gì cả rồi còn cái việc mà họ họ làm tiền mình thành thử ra cái mê tín dị đoan là ở chỗ này họ xem đúng chắc chắn họ phải xem đúng vài cái dữ kiện nhưng họ sẽ vẽ mình tiếp ôi chuẩn bị có cái này cái kia nha bắt đầu cái cái người mình cái người đi đi đi xem chỉ tay là đa vào những người tâm lý yếu và đang gặp trục trặc cái gì đó họ mới đi xem chỉ tay dạ. họ sẽ khấn khấn lại lại tôi lại thầy tôi lại làm ơn hóa giải cho con việc đấy là đó là mê tín đó dạ. là phần đó là mê tín đó rồi giờ coi cho về trước mắt coi cho gì hiện tại trước là cái tay phải nè chỉ tay mình chỉ xem được cho bản thân mình thôi ngoài ra không xem được cho toàn bộ gia đình của mình chỉ dạ. tay chỉ có là cá nhân thôi thì hiện tại cái chỉ tay này cơ bản về vấn đề về tài lộc thì khẳng định luôn một điều là trong lúc này duy đang có một cái món tài lộc khá là dồi dào thứ nhất về công việc thứ hai là những cái khoản làm ăn khác bên ngoài đại loại tích cực tốt đó về cái vấn đề thứ hai là về vấn đề về sức khỏe Dạ. sức khỏe thì hiện tại cực kỳ tốt và không có bệnh lặt vặt cũng chẳng có bệnh những cái vấn đề có nhiều người họ một là họ không bệnh hai là bệnh một cái họ bệnh nặng nhưng dạ. vì duy ở một cái chỗ là hiện tại trong thời điểm ít nhất 6 tháng nếu theo những cái hành động hiện tại mình đang làm nha chứ dạ. lỡ mới chịu đi làm ác rồi thì chắc chắn nó sẽ thay đổi rồi đó <laughs> thì là sẽ không có bất kỳ một cái vấn đề về bệnh hoạn rất là tốt nhưng bù lại nhân vô thập toàn không có cái nào tốt toàn viện cả thì bây giờ về vấn đề về gia đạo về tình cảm tình cảm ở đây đường chỉ tay không biết được là về tình cảm gia đình uh, của mình hay tình cảm vợ chồng hay tình cảm thuộc về vấn đề về mối quan hệ đồng nghiệp bạn bè của mình không biết được nhưng gọi chung là mối quan hệ tình cảm có vấn đề có trục trặc ở đâu đó mình không biết được có thể là trong công việc mình bị trục trặc với sếp hay là đồng nghiệp hoặc là về bà xã của mình gia đình của mình hoặc là cha mẹ anh chị em mình thì nó có vấn đề về về tình cảm trong cái vấn đề đó rồi cái cuối cùng là về vấn đề tình duyên tình duyên là thuộc về ví dụ như bây giờ đã có vợ rồi thì uh, đại lậu là duy là chung thủy nó không có người khác theo đuổi của mình mà mình cũng không có theo đuổi người khác cơ bản là cái chỉ của về tình duyên nó sẽ sẽ không có xuất hiện ở đây còn về sâu sâu hơn về vấn đề tài lộc thì ở đây mình thấy được một cái điểm là vấn đề tài lộc có một số người họ có tài lộc nhưng mà khi mà huy động số tiền lớn để họ xử lý những công việc vậy thì họ không huy động được mình may mắn mình có được tích lũy có nghĩa là mình không có chạm vào vấn đề tán tài có nghĩa là có tiền nhưng vẫn tái đầu tư hoặc là để dành số tiền đó được à, ít giữ lại được, cái này giữ lại được ít nhiều thì cái đó là cá nhân mỗi người mới biết chứ mình không có rơi vào cái tình trạng là mình có tài lộc mình có tài vận nhưng mình mình tán hết cái vấn đề tán tài là xảy ra ở rất nhiều các gia chủ nhưng mà duy có một chỗ là trong hiện tại là duy có thể nắm được số tiền đó à. nhưng mà về tổng quan thì bàn tay này là bàn tay cực nếu như nói cái thang điểm mà từ cực tới sướng nếu như sướng cho là 10 cực là không thì thang điểm bàn tay của duy hết tổng thể có cực có sướng thì nó nằm ở mức độ là sáu rưỡi hoặc là tới 7 8 nó mới sướng Ờ, nhưng mà cũng thuộc dạng là trung bình rồi đó cũng ổn rồi đó học kêu bằng học sinh khá á, tiên tiến á. chứ mà gọi là để sướng mà không làm á là không có ăn là là chuyện đó chắc chắn có một số người không làm vẫn có ăn bình thường nhưng mà cái này là phải làm mà làm lại nhiều hơn người ta phấn đấu là nhiều hơn người ta thì mới đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay cái bàn tay này ngay từ nhỏ là đã là đã cực rồi nhưng không có tới cái mức độ buông gánh bán bưng đi xin ăn bán vé số không tới mức độ đó Dạ. nhưng mà vẫn là cực hơn con người ta vẫn phải có đi làm vẫn phải có bươn chải chứ không phải là đi học xong ra cái công việc ổn định không có đơn giản như vậy cái bàn tay này nó nó nó là như vậy còn về tương lai thì bây giờ xem qua cái thằng tay trái thì thằng tay trái xem tương lai tương lai của tay trái vẫn như cũ là về vấn đề về tài lộc trước tài lộc trong tương lai lại không có không biết vì vấn đề gì đó mà nó không hiện ở đây không có không có nghĩa là không có hiểu được ý đó không có nghĩa là 6 tháng 9 tháng 12 tháng nó sẽ đổi tiếp chứ phải nói ông thầy nó không có là mình không có luôn dạ. à có thể trong tương lai trong một năm tới có thể là mình không có một cái gì nó nó sự kiện làm ăn hoặc là những cái khoản gì nó bất ngờ nó đến mình cơ bản là cái uh, cái kho của mình nó trống dạ. à, nhưng mà không không có nghĩa là không có nha có thể nhiều cái quý nhân giúp đỡ mình bất ngờ vào những tháng cuối năm hoặc là mình phấn đấu thì mình sẽ đạt thôi chứ cũng không có có phải ờ, nhất thiết là quan tâm vấn đề lắm sức khỏe thì vẫn như vậy không có cái uh, chuyển biến xấu tình cảm thì uh, có cải thiện từ đây tới cuối năm nhưng mà cái này cái bên đây thiên thiên cơ bên đây coi lại nó rõ hơn về vấn đề về mâu thuẫn với đồng nghiệp với lại là công việc nó, nó hiện khá là rõ hơn thằng thằng bàn tay bên đây về tình cảm á, về công việc á sự sự nghiệp á dạ. tình duyên thì vẫn như vậy thôi không có gì thay đổi không có trắc trở gì cả còn cái chuyện mà vợ chồng xích mích cái chuyện nó chuyện bình thường trong cuộc sống rồi không có gì à. cũng phải lam lũ thôi về chứ cái ờ, hậu vận nay Duy sinh năm mấy vậy? 90 Duy sinh 90 hả? Cái hậu vận nó cũng chưa có ổn Và cái đường định mệnh chưa ra rõ Khó xem quá Chưa có đường định mệnh cho nên chưa biết được cái cơ bản mình sướng làm tốt Cái đường định mạng nó đang quyết định bởi những cái sự việc mình đang làm Hay mình gọi là mình mình có tạo nghiệp hay không Hay là mình đang tạo phước đức thì cái việc xem bàn tay này một phần là để mình tham khảo trước được mình có cái gì trong tương lai không để mình chuẩn bị không khuyến cáo về vấn đề về máy tính gì đoan ở đây có nghĩa là mình xem để mình biết được nếu như mình có trục trặc cái gì đó ví dụ như về sức khỏe thì mình phải biết mình rèn luyện thể chất mình à, ví dụ như mình chuẩn bị mình có tài lộc thì mình phải cố gắng thực hiện công việc mình đang làm chứ không có nghĩ là tôi có tài lộc chuẩn bị là xong là tôi nghĩ hết tôi không làm gì hết đó cho nên là phải hiểu được cái vấn đề đó thì cái tử vi đúng rồi về tử vi nó mới phát huy đúng chứ không có chuyện mà đi xem tử vi mà để về ẩu rẩu buồn rầu thì tôi khuyên thật với luôn là anh chị em xem là đừng xem chiếm công có tiền hãy đi khám bệnh chứ không có tiền đi khám bệnh nó lòi ra về mất sớm lo lắng cho nên là xem chỉ tay phải hiểu được cái vấn đề đó à, tránh về cái việc mà mê tính gì đoan ở cái chỗ đó đó thì cũng chia sẻ với duyên vậy <laughs> dạ cảm ơn thầy rất là nhiều rồi thì uh, ngày hôm nay là quá là tốt rồi à, nhờ duy với lại là mấy anh em trong ờ, xe hỗ trợ cho thầy có buổi giao xe ưng ý không có cái gì chê được hết à, là mong là thời gian tới sẽ được còn gặp duy nữa à, trong tương lai cảm ơn duy rất nhiều lúc gặp là ép gặp thầy đổi chứ ép chắc chắn rồi chắc chắn rồi lúc gặp nhau là, à, nhất trí rồi thôi mình đi luôn hả thầy à bây giờ xin phép con kêu nó ấy về đi dạ. về mình tối dùng à, Di vừa mới là giao xe xong cho thầy cũng như là dùng trưa dùng cơm trưa chung với thầy luôn á thì à, bây giờ là gần 1 giờ Di và mấy anh em bắt đầu là lên đường về lại thành phố Hồ Chí Minh đó thì à, các bạn thấy không khi mà gặp thầy giao xe cho thầy cũng như là à, tiếp xúc với thầy á, thì các bạn thấy không thầy cực kỳ hòa đồng cực kỳ dễ thương luôn và một điều nữa là rất là nhiệt tình đó thì khi mà gặp thầy lần đầu tiên đó ở cái bữa mà thầy đặt xe cũng như là đến ngày hôm nay các bạn thì hầu như là là là là thầy là quá quá là nhiệt tình cũng như là là chu đáo với mấy mấy anh em đó hầu như là các bạn thấy không ai cũng có quà hết luôn đó thì à, thôi bây giờ di xin uh, kết thúc clip tại đây đi đó thì uh, đó là cái chuyến mà giao xe của Di cũng như là mọi khi đó thì thông thường là những cái chiếc xe mà Di giao Di đều muốn mà tặng tay giao đến tại nhà cho khách hàng của mình